Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại ca đây Thì giờ hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn Cách làm là một trò chơi à, Cách làm lại trò chơi uh, Trò chiếu không gian trong Strat 3 không nha Thì nếu các bạn thấy thích video này Thì các bạn nhớ nhấn một save Một like, một subscribe Và uh, các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả Để mà mình đáp ứng yêu cầu của các bạn nha Giờ bắt đầu nào thì à, phần trước thì chúng ta để là à, lập trình à, cho cái máy cho cái máy bay nhân con được gọi là nhân vật chính của mình gọi là cho nó bắn lúc nó bắn vô nó bắn hai bên và lúc đó bắn nhầm à, bắn chúng thì đó đấy nó sẽ nổ đấy đúng như mình dự đoán rồi như vậy giờ tiếp theo giờ phần này giờ video hôm nay là phần 2 nên là phần này chúng ta sẽ lập trình cho cái máy bay nha rồi thì uh, lúc uh, thì uh, trong trò chiến không gian thì mỗi giờ chơi bắn súng uh, không mỗi giờ chơi bắn súng này thì cốt chuyện đuôi thì nó cũng comment giống như cho nó có ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5 nó cũng lên màn như vậy nó là trò này nó chơi cốt chuyện nên nó cũng có mẹ nha rồi nó có mẹ có boss đấy mẹ không có boss như vậy rồi làm nha giờ lúc này sẽ tạo ra một cái biến đó là màn về để cho nó công khai hết cái đối tượng nha rồi về về chúng ta sẽ vô phòng đơn và chúng ta lập trên là khi nhấn vào lá cờ màu xanh thì chúng ta sẽ đặt màn thành một và phát tin chơi màn thì tại sao lại phát tin cho mẹ bởi vì phát à, đỡ mẹ phát à, phát cái này cho nhân vật quen địch để cho nó biết là chuẩn bị bắt đầu chơi rồi đấy mà nó chơi thì mẹ giờ đầu tiên dưới đây lập trên cái kỳ địch đi là lập trên cho đó là khi nhận được chơi mẹ, là nó sẽ à, làm gì đó là xong thằng cái bài đó đó thêm là nếu nếu mà mang bằng máy vậy thì nó sẽ chạy cái đấy đó là cách mà mấy người uh, làm trên game thường làm đấy nếu mà màn bằng một là nó chạy cái kia nếu mà màn bằng hai là nó vẫn chơi mấy con kia rồi nếu mà màn thứ ba ấy là có boss kiểu như vậy và mỗi màn thì nó cũng có nó, những kỳ địch thì nó cũng có những chiến thuật khác nhau giống như là chiến thuật uh, tụi nó có chiến thuật uh, tam giác đi hình theo hình tam giác ấy là đi theo hình à, như những mấy con chim nó đi về bắc ấy nó dẫn nè đoạn này đi theo bắc là à, nó đi theo kẻ đoàn tiếp theo là nó đi nó đi theo hàng ngang hàng dọc kiểu như vậy thế là nó đi bên trái và bên phải xong là bên phải xuống dưới lại đấy như vậy khi nhận được chơi men à nếu mà mang bằng một ấy thì giờ đó nhờ các bạn muốn làm chiến thuật thì, thì các bạn làm thì uh, giống giờ hãy làm mình làm chiến thuật uh, tam giác nha mình đặt tọa độ x là không và đặt tọa độ y là 180 và lúc làm hình tam giác ấy làm uh, cái da hình tam giác ấy thì chúng ta cho mấy kia, cho kia ở giữa đi trước xong lâu cho hai con ở bên trái và bên phải nó đi trước đi sau xong rồi hai con bên trái bên phải hai con đó nữa cứ như vậy thì nó sẽ làm lại cái hình uh, tam giác ok nào nếu mà bằng một ấy là đi tới điểm ít là không còn y là 180 xong lâu mình trèo lên bến xe của nó đấy không mình lặp lại chứ mình lặp lại uh, cửa hai lần đi đẹp để bạn xe của bản thân tôi đúng không là tại bạn xe của bản thân tôi đâu không đợi trước lên trên này rồi lặp lại ba lần cho nó là thay đổi tung thay đổi hoang đồ một lượng là à, ong cỡ ong 80 đi ờ ong 80 xong rồi uh, cho nó tạo ra cái bệ sao của nó rồi xong rồi cho nó chạy bên phải nữa cho nó hai con nó đi cùng một hai con bên trái bên phải với con ở giữa đi trước đi đi sâu nhưng mà đi cùng một lúc luôn nha nó như vậy ấy thì uh, nó mình đặt khoảng độ là muốn vậy thì mình sẽ ờ, đặt theo cái khối lượng đặt khoảng độ là thuần tọa độ x không lột giá trị tuyệt đối của tọa độ x tọa độ x nếu mà tọa độ x là ờ, nó âm hay nó là số âm ấy thì các bạn sẽ đợi vô cái giá trị tuyệt đối thì cái nghĩa của giá trị tuyệt đối là gì thì mình cũng chỉ chỉ cho các bạn là nó sẽ đột đảo ngược đảo ngược cái số số âm thành số nghiêng còn nếu mà đảo nếu mà à, đảo ngược số nghiêng ấy thì vẫn là số nghiêng thôi nha nếu mà các bạn dùng giá trị tuyệt đối lên số nghiêng thì vẫn số nghiêng còn nếu mà các bạn đảo ngược giá trị tuyệt đối lên số âm ấy thì thành số nghiêng như vậy đấy thấy không giờ mình uh, lặp lại bốn lần đi lên sum lên sum Không nói làm gì nhưng mà nó chưa có tạo ra bàn sao tìm cái này nữa Cho nó tạo bàn sao của bản thân tôi Như vậy Rồi sau rồi mình chúng ta sẽ cho nó quay lại Đặt con độ băng Không phải giá trị tuyệt đối của đây nữa Nếu nó mà uh, đồ độ đồ độ ít mà uh, ờ, 80 ơi 87 ơi Mình thay đây Mình thay đổi là bằng 87 Nơi mình sẽ đặt hòn đổ bằng Hoàng độ trừ cho Hoàng độ trừ cho hoàng độ nhân 2 Giống như mình trừ trừ cho hai phần của nó ấy. Hoàng độ trừ cho hoàng độ nhân 2 Hoàng độ đâu? Ở đây đây đây Hoàng độ trừ cho hoàng độ nhân 2 Đấy Ủa gì nhiều không nhiều không đợi, đợi ít lại đợi ít lại Đấy các bạn thấy chưa Thế rồi đúng không Đỡ mình uh, à, tắt cái men này đây Nào mình đỡ men chỗ khác Dưới đây đi Không cỡ Rồi giờ tiếp theo chúng ta sẽ lập trên chân kỳ định nó bay ấy, Nó bay được giờ xuống dưới Rồi nó đứng người giữa xong rồi nó bắn bắn bắn Rồi nó mới bay xuống dưới Kiểu như vậy đây khi mẹ nhận được chơi màn lột khi mẹ tôi bắt đầu là một biển sao mà nếu mà màn màn một ấy không nó nó bay xuống chưa không chúng ta sẽ tạo ra một cái kiểu là dạng uh, chiến thuật một cái biến ra là chiến thuật Rồi uh, ờ, trong đây mình đặt chiến thuật lên một quay trên này trước đây sau đó mình sau đó lúc đó thành một bèn xe quay nó sẽ chọn chiến thuật, nếu mà chiến thuật nó bằng một ấy nó sẽ làm nó ờ, chiến thuật bằng một ấy thì nó sẽ bay từ trái xuống dưới còn chiến thuật bằng hai từ trái sang phải rồi phải sang trái rồi chiến thuật thứ ba lùm xùm lùm xùm kiểu như vậy để chiến thuật nếu chiến thuật ban một à thì cho nó lặp lại mãi lặp lại mãi cho đến khi mình nó chạm vào không lặp lặp lại mãi cho đến khi mà nó nó chạm vào à, à, đâu đây chạm vào chạm vào nhân vật hoặc là nó nó xuống dưới sâu hay là sâu vậy là đặt đồ đồ ít nó nhỏ đồ đồ ờ, ơi của nó nó nhỏ hơn nó nhỏ hơn ông 180 đấy để cho nó đi xuống hoặc là nó di chuyển 10 bước không cho nó khỏi lặp lại cái này chỉ làm sau đây thôi cho nó lặp lại uh, ờ, 10 lần đi là nó di chuyển 10 bước đấy trên này xong rồi cho nó lặp lại lặp lại cỡ 100 lần là nó cứ lên xong rồi nó xuống ấy như vậy lặp lại 20 ơi lặp lại 20 nó lên xong rồi nó xuống lên xuống lên xuống kiểu vậy đây cho nó lặp lại tiếp lặp thêm hai cái lặp lại trong này lặp lại 10 lần là di chuyển âm 10 không âm 1 cho âm một bước và lặp lại 10 lần di chuyển một bước thôi cho nó bay xuống tiếp gì đó ác kiểu như vậy không mình làm cho nó chậm lại ơi hơi nhanh rồi 0.4 ấy 0.4 ông 0.4 Rồi, lúc làm nó không có hình tam giác rồi Biết sao rồi ấy Quên, quên đỡ đợi một giây Quên đỡ đợi 0,4 giây trả lời không vì 4 giây luôn ẩn cái đó trường địch đi ẩn cái đó trường cấp nha các bạn là lập trình cho cái bạn xe nó hiện lên còn cái à, bạn cấp thì nó ẩn nha và các bạn nhớ được ký hiệu lên trên khi tôi bắt lên một vì sao à, để cho nó khỏi ảnh hưởng. Ok. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó làm kiểu như vậy à. Mà lúc mình bắn thì nó chưa ờ, chết. Rồi chúng ta sẽ lập trên cho nó, lập trên màn cho nó. Đấy kiểu như vậy. Ồ, oh, tung đồ nó nó. À đã dừng rồi, nó dừng rồi. Nó chạy xong lâu xong rồi cho nó xóa biển sao xóa biển sao này wow để mình xem thử hello em gái ờ, lột nói chào lao được rồi ơi ơi ơi nó chạm nó chạm vô bên này nó mất nhưng mà nó không có nổ tung mình sẽ treo mấy cái nổ tung này cho kỳ địch một hình hai hình ba hình bốn hình năm hình sáu hình bảy hình đây đang quay ok à, là lúc đấy mình bỏ nhân vật ra thêm loại trung đội hay không mình lập trên mình lập trên cho ký lập lại cho đến khi ấy nếu mà đem chè về nhân vật cái gì nó sẽ ờ, cho đến cái hình uh, số 1 này là nó nổ tung nó lập lại uh, 6 lần hình tiếp theo coi thử nó có bao nhiêu hình nổ tung nha coi lập lại một lần hai lần là một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần sáu lần đúng rồi đấy à, lúc đó mới bắt đầu chưa mà mình cũng đặt nếu mà mình một ấy chịu sang thiết kế là d hai nha để cho nó khỏi bị uh, cho nó làm chỉ hình thành chỉ hình gì ta à, hình nổ uh, hình nổ tung nó mới xuống á mày nó hình nổ tung không mệt đấy Đấy Nó nổ xong rồi nó biến mất nha Vâng đặt, đặt cái ờ, rồi cái bạn đặt cái kích thước hành máy nha Giờ nó nổ hơi to Siêu to khủng lồ Đấy nó hành vậy đúng không Và lưu ý đặt cái kích thước trên này là nó bằng 100 luôn đi ok được đấy Vậy tiếp theo là chúng ta sẽ lập trên cho cái mạng mạng của nhân vật này kỳ địch nha Thì mình tạo cái mạng Nhưng mà mạng đó phải anh ta liên mỗi cái đối tượng nha Là có dùng mỗi riêng cái kỳ địch này thôi Có kể mấy cái nhân bản cũng cũng dùng riêng cái mạng của nó Nên là mình đặt đây mạng địch Là xong Rồi mèn địch là đúng không Tiếp theo à, Mấy cái con mà yếu kiểu dây vậy Thì mình đặt cái mạng à, Chúng ta sẽ đặt cái mạng ở trên này Rồi mình à, đặt cũng đặt chúng đây cũng sẽ đặt cái níu trong mấy cái uh, à, bạn sao này nha không có đặt vô cái níu chiến thuộc ăn một ấy đừng có đặt vô đó ok nếu mà uh, nếu giờ chúng ta đặt là uh, nếu mà cái ờ, đặt cái thiết cơ ấy, là nó bằng hai thiết cơ số bằng hai là có nghĩa cái thiết cơ đó à cái hình đờ đờ hai đây là số 2 chỗ đây à bạn có thấy không đấy nó sẽ uh, tròn màng của nó nó yếu hay nó mạnh tùy vào mấy cái loại loại ảnh nó mấy cái kỳ địch nè màn địch là hai ở đây ơi, giờ nó lập trên trong đây luôn khi sự kiện khi mà bắt đầu là một màn sao lầu thêm cái đây nữa nếu như chiến thuật ăn một bỏ mới hết mấy cái này đi là cho nó lặp uh, ờ, cho nó lặp lại cho đến khi coi không cho nó lặp lại mãi ơi là nó đợi uh, ờ, cửa hai giây rồi nó bắn không nó đợi ba giây ơi là nó tạo ra viên đạn mà giờ chúng ta sẽ trả đàn địch nha nhân bạn nó la đi nhân bạn la là chúng ta thay đổi hiệu ứng màu bằng máy ơi bằng 40 giây cho cái màu nó khác cái màu của cái kỳ địch đấy đây hồn đồ nhân vật nha giờ kỳ địch đấy alo ừ. ờ, mình xóa cái viên đạn ơi cho kỳ địch làm viên đạn nha nó qua đi đến nhông bản được nên là uh, từ tạo lên đạn trong này luôn ai mình phải chèn mấy cái ảnh vô đây nữa Rồi đỡ, đỡ đây vô địch luôn ơi Đỡ hết mấy cái đây vô địch Đây Chết là nhiều quá Hay đòi ứng máu vàng 40 nha Đặt đối tượng gấp em một Này nấy ờ, Lồn nhớ rồi coi đây mình bỏ cái đối tượng gấp này đây ok xóa cái đối tượng gấp đi ok giờ khi tôi bắt đầu một đèn sao à mình sẽ đặt là uh, ờ, loại loại kỳ địch loại loại địch là kiểu gì là viên đạn kỳ địch hoặc là kỳ địch hoặc là boss như vậy mình ấy là mình nên đặt là dành cho mọi đối trường này chứ ờ, ok loại địch chỉ đối trường này là đặt chi nó trèo lúc nó trèo ra bằng xe thì nó lem nha đầu ta đây nó sẽ đặt loại địch ra à, ha mình đợi vô đây luôn đi đặt vào địch là à, đạn ok con này là lá từ trào lá đàn nha cái này à là chúng ta được lòi nha lòi đàn là kiểu gì à, lòi địch á lòi địch là kiểu là địch rồi đơn giản ở đây what the what the hell lầu giờ chúng ta lập trên đây khi tôi bắt đầu một vì sao nếu mà nếu mà uh, à, kia à, mở cái níu vô nếu mà loại địch đây là bằng đạn thì nó mới bắn đấy trong đây nếu mà đang chạy về mà nhân vật ấy Lặp lại mãi cho đến khi mà chạy về nhân vật Ok, nếu đang chạy về nhân vật thì nó sẽ nổ tôm Ok Rồi đây giờ nhân vật hết nha đầu cái này cũng vậy giờ giờ cái này cho nó khỏi thay đổi tung độ uhm. nó khỏi cho nó hướng ở phía trên đi cho nó hướng vào cho nó hướng vào phía kia kỳ địch nên mình làm cho nó quay ngược lại quay ngược lại các bạn à, à lộn sao lúc nãy mình không làm vậy luôn đi ý gì đây thằng nào hướng vào phía hướng của hướng của What? ở ờ, lộn đây đây kia đó đường gấp mà Vin vân vân cho nó hiện lên đi hiện lên như là đặt đây bàn đèn thì nó làm nó mới hiện nha nó không có cái hiện trong này rồi à vậy đúng không cho nó di chuyển 20 bước không di chuyển 18 thôi cho nó chỉ địch mà yếu hơn chưa à, mình ở đây đâu di chuyển uh, di chuyển 18 bước rồi cây đồ vô đây ờ à, làm gì được à, ấy ủa nó đi mà nó cứ bị uh, lắc lắc hay sao á đây, cái đây à, cái đây cũng bị à. Cái đây bị nó lên mình cho nó di chuyển 18 Bị á Được cái làm gì? Làm gì đó? Được Chị nhanh quá, chị nhanh quá, chị nhanh quá Đặt 12 đi, đặt 12, đặt 12, đặt 12, đặt 12 Ôi, viên đạn chưa mất luôn À, mình đợi đây nữa Nếu mà tương tung đồ nó nhỏ hơn nha bởi vì nó bay xuống dưới ấy Trung độ nhỏ hơn 180 Ơ, địch đâu mất hết rồi Ơ, oh, địch Wow Nếu mà loài địch Cái này cũng vậy Nếu mà uh, ờ, loài địch đấy Là nó bằng Đã bằng máy ta. À Loài địch là bằng địch Thì nó chỉ làm ờ, Nó có gì sai đâu ta Ô cái này nó bị cái phần này nha các bạn Ồ oh. Cái này mình đỡ thêm cái níu nữa níu mà lò địch bằng đạn Thì nó mới làm cái này nha Là ok Bắn bắn bắn Còn rồi nó bắn chưa Ủa sao nó Ê Heo Sao nó bắn ở ờ, lộn, trung độ nó nhỏ hơn ông 180 Ok, cho nó bắn thử Wow, wow, wow À, bắn yếu Ồ oh. Đây, đổi hiệu ứng màu nó bị rồi Thay đổi hiệu ứng màu bằng 140 đi ok cho nó bắn lại cái mâu nó bị ấy lao được rồi đấy giờ mình đánh vô kỳ địch à nếu là bắn vô nhân vật ấy nếu là đang chèo với nhân vật đó nữa đúng không giờ tiếp theo là kỳ uh, kỳ địch đây kỳ địch đây nếu mà mình thêm một cái khi mà uh, ờ, tôi bắt đầu một bài sao tiếp để cho nó khoảng nữa đó mấy cái kia cho nó lập là mãi nếu mà chèm vào đèn ấy đang chèm vào đèn thì nó thì nó sẽ ờ, giảm giảm màn lại thay đổi màn địch là âm một thay đổi màn một là âm một xong là à, ờ, còn đây nữa ờ, à, đào ta mình tạo mình tạo thêm một danh sách nha danh sách được gọi là danh sách uh, danh sách uh, gì ta à, danh sách thiết kế danh sách uh, danh sách không làm uh, không làm địch bay máu không làm địch uh, mất máu ok ra tất cả luôn ôi chết là là bật lộn Ồ, oh, nó bị gì rồi? Đây, đây, đây, đây, đây, đây. Rồi. Coi đây à. Khi nhấn này là cái màu xanh chỗ đây luôn đi Cho nó Lặp lại 7 lần Lên thêm phần tử 1 à, Siêu phần tử 2, 3, 4, 5 Như vậy Số mình tạo một cái biến tên là số Lần Đặt số là uh, à, 1 Số hết mấy cái uh, Số hết tất cả lượt cơ ờ, trong cái danh sách này Trở lên phiên phần tử gì ta Phần tử số Là cho nó thay đổi số Là một ok cái viên đèn nó nổ nó có bao nhiêu hình nổ ta một hai ba bốn năm sáu bảy đúng rồi đấy để cho nó lâu cho làm đây nha mình thêm một cái níu vô trong cái uh, níu này đang chèo ra đèn nữa đó chính là nếu mà thiết kế của cái viên đạn Còn, đây thiết kế viên đạn này nó băng được đây trước cửa của viên đạn và nó bằng uh, đâu là đâu nó không có bằng hmm. coi đâu ta đây nếu mà giờ phần này mà nó có cái chữ đây ấy nếu mà nó kêu có ấy, vậy thì nó sẽ không có làm nên là mình thêm cái không phải nữa nó mới mất máu nha để cho nó khỏi nhầm lẫn với cái phân bị nổ tung ấy ơi thôi là nha lộn đây bốn năm sáu bảy tám chín mà lo lo lo lo lo Go. Uh... Đâu ta? Chất lầu, lộn xộn, lộn xộn xì lâm á. Đây, tên thiết kế, tên thiết kế chưa? Bánh Ờ Không bị luôn À, vậy là mình đợi viên đèn cho nó đợi chút nha Chèm vô địch đấy cho nó đợi không phải một giây xong rồi nó mới nổ Lên vậy đi Cho nó chắc ăn Bạn Ơ à, nó nổ rồi à Thấy chưa Ừ nó nổi vô trong cái uh, bạn đó thôi ừ, Cái bạn thấy lè cơ đúng không Rồi Ok Tụi bên bắn lại nha à ờ, ta thiết kế ở đàn lan một mà Xem nó lại Nó lẹ ghê Nếu không phải Thôi các bạn có thể bỏ cái ờ, phần này nha bỏ đi xóa xóa cái số nha là các bạn thay đổi màn định là âm một xong lâu đời ờ, không đợi một giây bắn Ôi vậy có phần sai là cái phần uh, của màn địch rồi Nếu đang chạy vào đạn Nó thay đổi màn địch là âm 1 Nó bị cái gì đó rồi các bạn Không phải lỗi Đây chiến thuật ban 1 nó bị à, nó chưa gắn vô Hello không phải Cái này chưa thiết kế số thiết kế tên đó bằng the hai đi à, mình chưa lập trên cho cái màn đệt trời ơi đây thay đổi màn đệt một lượng là âm một tìm cái này nữa nếu mà mèo ấy mà nó nó nhỏ hơn một ấy cái gì là số không nó nhỏ hơn một vậy nó chỉ uh, nổ tung à, bánh là các bạn uh, à, các bạn làm lại cái số này nha lỡ làm bị là các bạn uh, à, đừng có xóa cái phần danh sách nha ok ok thì uh, mình đã lập trên lại cái phần lúc nãy mà mình đã xóa nha đó kỹ thuật đấy chè được đâu đúng không các bạn thêm kia phân à đợi cho đến khi phong phải chạm vào đèn à nha rồi giờ giờ chúng ta để làm giờ hôm nay chúng ta để à, làm làm lập trình cho cái kỳ địch đâu nha thì à, à, video đến đây cũng kết thúc rồi thì à, xin chào các bạn và bye bye nha thì các bạn nhớ nhấn một share một like một subscribe để mấy à, mình làm làm thêm phần thứ ba nha thì xin chào các bạn và bye bye Bye Bye